Hello, xin chào tất cả các bạn thì à, ngày hôm nay, Lê Mai đã tiếp tục quay trở lại với kênh hệ thống bao cao su siêu thị 18. Ngày hôm nay video này thì Lê Mai xin thông tin đến cho các bạn biết một cái dòng sản phẩm bao cao su nữa đó là bao cao su shell. Đối với dòng sản phẩm bao cao su shell 5 trong một này á, thì một hộp thì nó gồm có 10 cái và nó được xuất xứ là từ bên Hàn Quốc nha các bạn. Nó được xuất xứ là từ bên Hàn Quốc và cái ngày sản xuất và hạn sử dụng á, thì nó in ở sẵn ở trên cái bao bì ở phần phía dưới đáy nha các bạn bạn và đây là cái mạo cốt của cái ờ, dòng sản phẩm bao cao su C 5 trong một này nha mọi người xem kỹ giúp dùm bên em Mai nha thì ờ, ờ, đối với dòng sản phẩm bao cao su C 5 trong một này á, thì nó gồm gân gai nó có kéo dài được cái thời gian quan hệ dành cho các bạn đặc biệt là hơn là nó rất là siêu mỏng à, nó có cái chất bôi trơn có rất là nhiều cái chất bôi trơn giúp cho các bạn trơn tru hơn trong cái vấn đề mà quan hệ dành cho các bạn và những bạn nam nào quá mà bị xuất tinh nhanh hay là à, ra sớm bị yếu sinh lý thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm bao cao su sale này nó rất là tốt và đảm bảo được an toàn sức khỏe cho các bạn đấy các bạn ạ à. thì à, các bạn hãy nhanh tay lên đặt hàng bên lớp giúp Lê Lê Mai bởi vì ờ, số lượng có hạn à, hàng của bên Lê Mai bán rất là chạy và rất là đông à, khách đặt với số lượng rất là nhiều cho nên á, à, các bạn cứ yên tâm mà đặt hàng bên Lê Mai bởi vì á, cái chất lượng và cái uy tín của bên Lê Mai là đặt lên hàng đầu dành cho các các bạn đấy các bạn ạ à. thì uh, những bạn nào mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng ở bên Lê Mai ấy, thì các bạn có thể là truy cập vào cái đường link ở phần phía dưới mô tả nha các bạn thì uh, khi các bạn mà đặt hàng bên Lên thì bên Lên sẽ giảm giá luôn, cho các bạn giảm giá rất là ưu đãi và rất là sốc luôn nha là từ 40 đến 50 phần trăm đây là cái tên gian hàng trên Shopee siêu thị 18 và phía dưới thì nó có cái số điện thoại để hỗ trợ khách hàng á các bạn các bạn cứ liên hệ vào cái số điện thoại này thì bên Lên sẽ um, sẽ giải đáp những cái thắc mắc mà các bạn ờ, đang yêu cầu thì uh, uh, các bạn nhớ là um, bên Lên sẽ giải giảm giá ưu đại luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha cho nên các bạn hãy yên tâm về vấn đề giá cả nha các bạn thì um, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye